padache sakoya huyo masa Jerusalén mosene mune yo anine parituri kwamakun bure pano putire tiwari kirire tiwakku tidachori hire tipare puiro hire tidachoi salomo mamatiri tatiapu kwamakun uihiri tatiapu Jesús nyutini nonine titatepu tohi chunyua sakoya huyo masa tiro kaapu kaamachu tiro leoma seni siniture yo apustialipa sare nuano yawera kama Bosto saren no ano yau baro nyongamu. Kristo kuamaku to wakarirota ro Niretina Jesure. Tianichi tioro onse ni yitire Jesús. Masare yau tu su mahakuyu. Ya yau pacheta yure tu duera remusa. Yupuku yure to dustiroseta to tu ha. mene yoañoha. Ayua que Cristo hiareta masara yoiniha hì hì hì hì Ji año pachenta jere tuo duerara masa. Masa se jejeina hierara. Ahina pairo jeina oveja juaro se hina hina jesere tuerara masa. Oveja re nyiri borirore to jeina tituoriro seta jekune jejeina tuora. Ahi ku jejeina ne masiha je. Ahi atina jemene vara. Ahiku hipite da choripe kwamas kemene a castillo escuchen hati nane. Ahi nase se pichaka ne wasi. Ahi jenye bi bochun paina nase ne le jere mama siera ratinane. Ayo ayepusku yeyainane yure wariro hipitina tuari tuariro hira. je pusku se tonye bi bochu ne kiro tiro kene mama hati ratinane. Ye ye pesque mene kiro tahiha. Nire Jesús huyo masane. Tuanichi tiwa huyo masase tiro le ti doska hatitane. Hari nama namane tua. Tian yo chiñino Jesús o seni siri turetinane. Ye pesque ya tua mene payetari yo año mai masane. De baro sere je yo aribuiri jire tamene doska hatua hari masa. Ni sini ture Jesús. Tuanichi tiwa o seni retina. Con amas ke? mutua mene mujua nyoli buiri mereta mene dohka mahaduer hasa ko amah kere munyana duh kuli buiri mereta mene dohka mahadu hasa masih nohi peita ko amah kehi haju munia buiri mene mereta mene dohka mahadu hasa ne jeti re tira yani jeti che theoro jesu ti nane o seni jaure musa kere kwamana ni pisure kwamak atani huatia todustiare ti huaripui Kwamaka yare tihuaripu, kiono tohichu mani masia, maño ahira, pune ni masiera hamani. Ahiro masina ne posto kanta tiro kwamana ni pisura. Kwamaka yare no ariya papure kare Ahi kuyu kwamaka makuno hija. Yunini buiri, kwamaka re nyano duru kuro nina Jesús, nina musayure. najere ani hari hari musa pukki to kamari roseta to tua mene je joanyo era pini pinitare je bu kan tira kantira era boka musa pukki to tua mene je joanyo pacenta je usere do era boka musa A do era panata to tua mene je joanyo chu nyena je kan tira kantira ninga musa mà anh anh na na mẹ mẹ nè sáng hì hì Musa anina yepukkumene sakuna postore sahiche masina kamasa. Ahina yu yepukkumene kuna postore yehiche masina kamasa. Ahina teoñana kamasa. Nire Jesús tinane. Tuani chitina phari tuli tiro le ñadua mane. Tia ñadua chiñi no tiro tukti bihaware. A bihari roputa Juan masane to bautizar mutani ropu. Jordán siese pu phari tuli wa wale thua to puisiro tua canetiro Aya masa phayetiro de Ose o se ni le tina tibasi Juan se kuama que tu amene yo año erare a to yo año era pachita a jesure to uri kirise to hira ni le masa tibasi to pure masa phayu wakutu de jesure